bị xa bò thì các bạn hãy có thể là liên hệ ngay với Zalo 0963236194 mình xin nhắc lại là 0963236194 và để cái trường hợp tránh để để các bạn xem cái kênh giả thì các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình nhé và các bạn hãy nhớ lại số Zalo 0963236194 là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh thập tứ nương của mình và nếu mà phát hiện ra kênh giả thì các bạn cũng rất là dễ thôi để tránh trường hợp là bị lừa đảo thì các bạn hãy nhớ số nhớ kỹ một số này 096323 36194 đó là số Zalo duy nhất của mình các bạn nhé. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc chính của ngày hôm nay đến là soi xét cầu kèo ngày mai cho các bạn tham khảo trên video. Hy vọng là mình sẽ nối được cả cả cái mình hy vọng là ngày mai sẽ tiếp nối được cái cầu ăn thông này nhé để cho các bạn về bờ an toàn. Ngày mai ngày 13 tháng 5 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 0 và chạm 3, độc thủ đề 030 và bạch thủ VIP là 2332 nhé đó à, cái dàn đề rút gọn thì ngày mai sẽ có 010 này 020 050 070 090 này 131 232 343 353 và 373